À, dạ em chào mọi người à, chào hai MC Cát Tường và Quyền Linh à, em tên là Lê Lưu Thùy Trang hiện tại thì em đang làm nhân viên sale phòng khách sạn cho một công ty du lịch Nhật uh, chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh em năm nay là 24 tuổi uh, hiện em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh à, quê mình thành phố Hồ Chí Minh luôn ha em dạ gốc của em là Bến Tre nhưng mà em sinh ra và từ nhỏ lớn thì là ở thành phố Hồ Chí Minh mời bạn trai giới thiệu à, mình tên là Huỳnh Trung Dũng sinh năm 1986 à, quê ở Long An hiện tại sinh sống và làm việc ở Sài Gòn làm nghề gì vậy à, mình là nhân viên kinh doanh à, hợp với nhau đấy một bên sale một bên kinh doanh là đấy <laughs> ha lĩnh vực của em là lĩnh vực gì em hiện tại bây giờ là xây dựng với lại gỗ bạn đã trải qua mấy mối tình rồi dạ nhiều mối tình lắm mà nhiều à, nhiều lắm bao nhiêu chắc hơn 10 hơn 10 wow. dạ. những mối tình nào sâu đậm nhất dài dạ, là chắc khoảng được uh, à, 3 đến 4 năm tại em đi làm nhiều quá rồi không thời gian quen mười mối tình rồi mà chưa có thời gian quen Ủa rồi bây đi giờ... làm nhiều mà đi làm nhiều lắm em đi suốt luôn rồi giờ, bây có giờ thời gian là... quen chưa em dạ bây giờ là <laughs> chắc chắn rồi à, bạn nữ thì sao à, tình sử của bạn như thế nào dạ thì à, trước đó em khi mà em đi học thì em có quen à, một người nhưng mà chắc tại à, cũng còn trẻ nên cũng không, không đi tới đâu à, những điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì do là chuyên ngành của em là về nhà hàng khách sạn nên em có thể làm bánh hoặc là pha chế nước à, còn à, điểm yếu của em chắc là em không có được khéo tay ra lắm bạn trai có điểm mạnh điểm yếu gì bạn điểm mạnh của em chắc em giao tiếp tốt à, rất tự tin về giao tiếp sống sao lên đây rung <laughs> quá quên chữ hết còn điểm yếu thì em nói nhiều bạn thích mẫu người bạn trai như thế nào chiều cao thì do là em cũng hơi thấp á nên em muốn là bạn ấy cao hơn em thì khoảng cỡ một mét sáu trở lên là ổn tóc tai thì à, em muốn là gọn gàng nhưng mà nhiều tóc một chút xíu <laughs> bên bệnh nhiều tóc không vậy mới cắt tóc hả chị cái gì cắt tóc là tóc ngắn tóc dài còn cái này người ta hỏi nhiều cái ít hiểu không có có tóc <laughs> rồi tiếp đi em em không thích những bạn nam mà mặc quần lửng ngắn quá màu mè quá là mặc đồ nhìn cho nó men men một chút em muốn là bạn đó phải điềm đạm biết chăm lo cho gia đình rồi để chị qua chị coi yêu cầu vậy bên đây có đáp ứng được không dạ chắc chưa sức <laughs> dạ chào chị có tóc Trời, chuẩn mà Được, mình có cái tật xấu gì không? Em một ngày em làm việc gì mệt á Em hay tối em hay ngủ, em hay nói lại trong buổi đêm đó, đó Ủa vậy hả? Rồi sao? Bạn em hay nhắc lại không à? à Em ngủ với mấy bạn em là nhắc lại không à? Mà thường hồi đó giờ mới, thí dụ như mới gần đây nhất là nói cái gì? không mấy nay em cũng mình em <laughs> mới gì thì bữa đó sáng tới cua cô nào tối mới cô đó có gì đâu trời ơi cái đó nguy hiểm lắm nha đợi đi công tác đi về là ngủ với vợ là mớ kêu tên cô khác là chết luôn á mình có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không mà đó làm nhà hàng á nên em tiếp những rất những những đối tượng cũng là tùy theo từng lớp á nên mình cũng biết ờ, hòa đồng với nhau mà ờ, cán chọn thì không đưa ra tiêu chuẩn gì hết không đưa ra được chị ơi khó lắm tiêu chuẩn em khi em nói ra hôm nay em làm việc tốt một bữa sau các em đã không nổi rồi biến rồi như nay dọn nhà đi em dọn sạch lắm em dọn là dọn cho sạch còn không dọn thôi em để đó nên tính ra là dễ mà không dễ dạ đúng anh giống giống thế <laughs> khó anh không có khó nhưng mà anh rồi không có dễ. Ờ, xem mình đàn gái thế nào nha anh trai chào em à, anh kia là kinh doanh rất là giỏi em có một cái ước mơ làm một cái dự án nào trong tương lai không? À, dự án trong tương lai thì em cũng muốn là tự bản thân mình kinh doanh hiện tại thì em với bạn em có hợp tác kiểu kinh doanh mô hình nhỏ thôi về lĩnh vực ăn uống ừ, đó cũng là một ý tưởng ha hy vọng rằng với cái ý tưởng của anh giám đó anh kinh doanh bên đây anh sẽ phát huy cái ý tưởng của em lên nữa anh thấy hai người cũng hợp đấy chứ bên đây cũng cũng đẹp trai rồi ha bên đây cũng đẹp gái hôm nay em có đi với ai không nè dạ hôm nay em đi với lại ba mẹ và em ruột ạ à. À, xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Chào cháu. Chào bác. <clears throat> Vâng, chào cháu. Cũng xin cảm ơn ờ, là chương trình đã cặp đôi cho con tôi và tôi thấy là cháu đây thì được à, về hình dáng hình thể bên ngoài là được tương xứng với con gái thôi nếu cao hơn chút xíu nữa thì đẹp nãy ờ, cháu nói chuyện đấy thì chú thấy rất là vui là cháu là một con người năng động như thế là rất tốt chú nói thật là nhà cửa thì cũng rộng rãi có điều kiện cũng rất muốn là nếu cháu có sau này hai đứa nên gia đình thì có thể ở chung với cô chú cũng được không sao và có thể cô chú sẽ đi một chỗ vị trí khác của chú ở còn giao cái đó lại cho hai đứa đó là kiểu nó là như thế chứ cũng không phải là ở rẻ đâu <laughs> mà nếu có chung gia đình với cô chú thì càng quý Đấy, mà quan trọng nhất là hai bên phải có một lòng tin vào nhau và sự tôn trọng tuyệt đối trong cuộc sống mất lòng tin và mất sự tôn trọng nhau thì không nên duy trì cái tình cảm đó nữa nó làm gì và người đàn ông phải có nghĩa vụ bảo bọc đối với gia đình à, xin cảm ơn dạ. cô coi chín giờ cô thấy à, nếu hai con mà yêu nhau được thì tốt cô cũng dễ lắm <laughs> dạ con à, cảm ơn à, hai à, hai cô hai chú chia sẻ thẳng thắn con những điều đó con rất là quý nếu mà có thể là quen được bạn trang thì con sẽ cố gắng cảm ơn và gia đình à, bên bạn trai dạ đi nay à, đi với à, chú với lại em gái chào hiền linh và cát tường à, tôi danh nghĩa là chú nhưng mà làm à, chú cùng làm công ty cặp đôi này á thì mình thấy là cái độ sáng ngang nhau cháu được 25 tuổi rồi mà chưa có một tình yêu hôm nay mới gặp Dũng thì thật sự ra cái điều này mình nghĩ là hôm nay là ừ, mình rất là vui cho Dũng thì, thì dũng cái khó của dũng là chưa tìm được một người nào như vậy ý là dũng muốn tìm một người mà chưa có hề yêu ai à? nhưng mà dũng không nói ra à. có nghĩa là như vậy cái khó của dũng là cái khó đó bầu trời sài gòn đang nắng và chợt mưa mình nghĩ là có lẽ là cái niềm hạnh phúc sẽ đi đến cho cặp đôi này xin chào tất cả dạ cảm ơn chú ạ coi như là duyên tiền định ha chúc mừng bạn nha rồi bây giờ cho cặp Vấn đôi này gặp hai nhau đi bạn sẽ gặp gỡ nhau để xem có hợp với nhau không nào chúng ta kéo màn lên không gian này của bạn đấy mời bạn dạ, dạ. chào anh anh có món quà không gì vậy trong này sách không à dạ em cảm ơn anh có cảm nhận như thế nào về em mà à, anh nhìn em là có một cái <laughs> nói chung là cái cái nét gì giống giống anh chút xíu anh cảm giác là anh thích điều đó dạ ừ. anh có muốn là ở chung với gia đình em anh thì à, nơi nào cũng là nhà của anh anh thì không, không có hút thuốc không cờ bạc à, cái đó là anh không có anh ghét cái đó ừ, tại rượu bia thì anh không thích luôn tại vì công việc của anh là anh phải nhậu cho cho em hỏi là trong cuộc sống á, khi mà giải quyết những cái vấn đề khó khăn á, thì anh có dứt khoát hay không ạ à? anh tánh anh là gọn dạ. tại quyết định đầu tiên mình lúc nào đúng hết rồi mình càng suy nghĩ là càng sai em có một cái vấn đề gì đó mà lỡ mà làm cho anh hiểu lầm hay cái gì đó thì thì, thì à, anh sẽ phản ứng như thế nào mà nó biết cái nào đúng nào sai thì mình mới đưa ra kết luận nếu mà tin nhau thì anh đi nhiều mà anh sợ không được tin anh thôi chứ anh là anh phụ nữ là anh sẽ tin nhiều lắm rồi bạn nữ có một hướng kinh doanh hồi nãy nói đó dạ trong tương lai thì bạn có thể hỗ trợ chia sẻ với ông bạn trai giống như mở cửa luôn luôn sẵn sàng dạ. tại vì kinh doanh mà phán xuyên sẵn sàng điều đó rồi nên anh đến đây rồi thì anh cũng mong rằng anh sẽ thấy <laughs> thấy gì anh ừ. dạ sẽ <laughs> đứng hình luôn rồi hãy nhìn thẳng vào mắt bạn họ nữ. đang nhìn nhau đã đắm đuối đúng à? rồi cứ nhìn nhau nhìn rồi nhìn thẳng vào mắt nhau và hãy nói điều gì đấy bằng suy nghĩ của mình anh có chút khó hơi khó tính nha trong người anh dễ nhưng mà có những lúc anh khó em hãy quyết định do em thôi anh đã, đã chọn em từ lúc đầu rồi khi mà nãy ngồi bên này nghe thì em cũng có cảm nhận là anh giống đến 70% đến 80% người em muốn Trái tim của bạn Mách Bảo như thế nào? Em thì chưa có rung động <laughs> Nhưng mà em thích chứ không biết là thế nào Thì từ đó chưa biết yêu thật sự là thế nào Đó thì vâng. chưa biết yêu thật sự là thế nào Dạ Thì cái đó là phải cần cái thời gian Tại em sống tình cảm lắm Chứ không phải sống về cái cái nhìn đầu tiên Người nào càng tình cảm thì anh cái đó em mới yêu Còn mà sống không tình cảm thì yêu Vậy đó Cái đó em cũng đồng quan điểm với anh bạn nữ hát một bài hát gì đó tặng bạn nam đi You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when sky are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away bạn nam hiểu bạn nữ hát gì không hả dạ. hiểu bác hát gì không nghe tình cảm em hiểu hả em nghe em nhìn cái miệng em hát thôi chứ em nghe tới cái là cái lời you are my sunshine à. hãy để tay vào nút bấm cảm nhận tất cả những gì đang diễn ra từ nãy giờ hãy sống thật trong một nút bấm nào ba hai một hết thời gian hãy nắm tay nhau để uh, kỷ niệm ngày gặp gỡ uh, bạn trai nãy uh, có nói rằng bạn trải qua nhiều mối tình nhưng thật sự là những những cái mối tình gọi là giới thiệu qua lại gặp mặt nhau để đi làm cũng không có gì ha chúc mừng cho các bạn đây là những chiếc vé xem phim những cái không gian tạo cho các bạn có điều kiện để tìm hiểu nhau kỹ hơn hãy đi xem phim với à, hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax viên uống sáng da Sakura Placenta tinh chất ờ, làm đẹp từ thiên nhiên gửi tặng cho hai bạn